môi hồng cho anh mừng đất anh trong củ khoai nắng che tay cút ra đồng mồ hôi còn ướt má hồng chưa phai phai trần năm ngón xinh ngoan